Chào mọi người, mình tên là Trang, năm nay 24 tuổi, mình đã tốt nghiệp Đại học Hà Nội, khoa tiếng Anh, mình đang làm điện thoại viên cho công ty Minh Phúc, mình đã gắn bó với công ty hơn một năm nay rồi. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết thế nào là công việc của một điện thoại viên. Không chỉ là một nhân viên tổng đài, tùy theo mỗi dự án khác nhau, mình còn thực hiện công việc của một nhân viên chăm sóc khách hàng trên nhiều lĩnh vực như là bán hàng hoặc marketing qua điện thoại. Nhờ vậy mà mình đã có một lượng kiến thức khá phong phú về các sản phẩm và dịch vụ. Đồng thời là mình cũng có thêm những kỹ năng về giao tiếp và ứng xử đối với tùy từng đối tượng khách hàng. Dạ, tổng đài viên số 1427 xin nghe ạ. Dạ vâng ạ. Em có thể giúp được thêm thông tin gì khác nữa không ạ? Dạ, cảm ơn. Công việc của điện thoại viên thường là giải đáp và hỗ trợ thắc mắc của khách hàng, nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ như vậy. Dạ, tổng đội viên số 1427 xin nghe. Ừ, anh chào em. Anh thấy vào bên em có dịch vụ uh, Internet 3G, em phải tư vấn cho anh được không nhỉ? Dạ vâng, cảm ơn anh đã quan tâm về dịch vụ. Hiện nay thì bên em có nhiều gói cước khác nhau nhu cầu sử dụng của anh có nhiều không ạ? Ừ, anh biết rồi. Ừ. Chị tổng đài chăm sóc khách hàng như này thì anh phải đăng ký rồi. Vậy anh có nhu cầu sử dụng gói cước nào không ạ? Anh cảm ơn em, anh biết rồi em có thể cho anh biết là danh, số của em bao nhiêu nhỉ? Dạ em mã số 1427 ạ. Okay, cảm ơn em nhé. Tổng đài viên số 2438 xin ạ. Chuyển ngay cho tôi gặp điện thoại viên số 1427. Dạ, xin lỗi anh hiện tại thì tất cả các ờ, tổng đại viên bên em đều có thể giải đáp xuất tất cả những khách hàng. Em có thể giúp gì được cho anh Tôi không cần hỗ trợ gì cả, không cần tư vấn gì hết. Tôi muốn được khiếu nại. Dạ, vâng, anh muốn khiếu nại về vấn đề gì đấy? Thật là quá sức tưởng tượng, không thể tin được. Tại sao một điện thoại viên lại có thể giọng nói hay như thế nhỉ? Đó, tôi còn rất nhiều cái bức xúc, tôi đang rất bức xúc. Tôi tôi gặp điện thoại viên số 1427 luôn đấy. Dạ vâng, trong trường này thì à, anh làm giữ máy cho một chút, em sẽ chuyển đến máy cho bạn điện thoại bên số 14275 luôn được không ạ? rồi vâng. Rất dạ, cảm ơn anh. Dạ, tổng đài viên số 1427 xin nghe. Ừ, anh chào em. Em vừa mới vấn cho anh nói hết 3G đấy. Anh quên rồi. Em có thể giới thiệu lại cho anh không nhỉ? Dạ vâng ạ. Anh vui lòng cho em biết em muốn sử dụng gói cước nào ạ? Sao em có thể gọi nói hay thế nhỉ? Em nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ chứ? Em có thể hát cho anh nghe được bài Dạ rất xin lỗi anh là em không biết hát ạ em có thể kể cho anh một câu chuyện được không ạ? Câu chuyện ma chẳng hạn ờ, Kinh dị Lãng mạn chẳng hạn Dạ xin lỗi anh là hiện tại bên em chỉ hỗ trợ được thông tin và dịch vụ thôi Còn đối với việc kể chuyện thì rất tiếc bên em không thể hỗ trợ được khách hàng Thôi dạ Mấy cái dịch vụ sản phẩm này anh thuộc hết rồi Vậy anh chỉ muốn nghe em hát thôi Em hát cho anh nghe được không nhỉ? anh là hiện tại với nhu cầu của anh ấy ạ thì rất tiếc là bên em không thể hỗ trợ được nếu như anh không thực sự có nhu cầu bên em xin phép được các máy trước để nhường like cho khách hàng khác được không ạ cảm ơn anh chào anh bị khiếu nại vì giọng nói quá hay cũng thú vị đấy chứ không chỉ ở tổng đài điện thoại mà khi bạn đại diện cho một công ty cũng vậy vì khi sinh ra, có những người đã mang trong mình sứ mệnh, thử thách sức chịu đựng của người khác. Dạ, công ty chuyển phát nhanh Việt Nam xin nghe ạ. Ờ, dạ, em ơi, bây giờ hiện tại anh có một vấn đề rất là nghiêm trọng. Em có giúp được không anh đây này nhỉ? Dạ vâng, em có thể giúp gì được cho anh ạ? Còn ờ, hiện tại bây giờ anh đang cần uh, chuyển uh, ờ, đầu đồ từ nhà này sang nhà khác. Bây giờ vấn đề này anh giúp được không? Dạ được anh ạ. Anh vui làm cho em biết là khi nào anh có nhu cầu chuyển nhà ạ. Ờ, vấn đề này quan trọng đấy mà chưa xác định được thôi nó lại là anh nghe giọng anh, anh xin cái tên ấy nhỉ dạ dạ em tên trang ạ à trang à cái tên hay đấy em cho anh hỏi em có gia đình chưa nhỉ dạ em chưa ạ à chưa có gia đình ạ tốt đấy à, em cho anh xin cái số điện thoại hôm nào dạy mình em đi uống cà phê tí nhỉ việc chủ yếu của em chỉ là tư vấn về dịch vụ của công ty thôi ạ. Anh muốn chuyển phát khi nào ạ? À, đồ nhà anh thì cũng nhiều lắm. Nếu mà anh uh, chuyển đồ chắc phải mất cả ngày đấy. Dạ, nếu như thế anh có thể chuyển luôn vào ngày mai được không ạ? Mai à? Mai là thứ mấy nhỉ? Dạ mai là chủ nhật ạ. Ngày nghỉ anh có bận gì không ạ? mai chủ nhật à? Ngày kia là thứ mấy nhỉ? Dạ ngày kia là thứ hai ạ. À thứ hai. Sau thứ hai là thứ mấy? Dạ Sau đó là thứ ba Sau thứ ba là thứ mấy nhỉ? Sau thứ ba là thứ tư ạ Thứ tư à? à em thông minh thật đấy à, chứ, Nhưng mà hiện tại thì anh, anh chưa chuyển tháng này Anh tháng sau anh mới chuyển cơ Dạ, vậy khi nào có nhu cầu anh vui lòng kết nối lại với tổng đài để bên hỗ trợ cho anh được không ạ? À, nhưng mà rồi khi nào anh có nhu cầu anh sẽ gọi còn bây giờ anh có một nhu cầu như này là em tối nay đi chơi với anh đúng không em Dạ, nhiệm vụ của em chỉ là tư vấn cho khách hàng thôi ạ. Nếu anh không có nhu cầu thì bên em xin phép được các máy để nhường like cho khách hàng có nhu cầu sử dụng. Cảm ơn anh, chào anh. Những việc như thế xảy ra rất nhiều, vì trung bình một ngày mình phải trả lời khoảng 200 cuộc gọi, nhưng khi bắt đầu và kết thúc thì đều áp dụng một chuẩn nhất định không được phép sai Tomorrow all the things were gone You'd worked for all your life And you had to start again With just your children and your wife You'd thank your lucky stars To be living here today Dạ tổng đài viên số 1427 xin nghe Ừ, anh ta là em ta làm chưa? Tối nay anh qua đón em nhé, phải giờ nhé. Dạ, em chỉ hỗ trợ cho anh về dịch vụ của bên em thôi ạ. À. Ờ, thôi em ơi, anh đây mà. thôi ơi, mình xem phim thôi mà. Dạ.